chưa đời người nồng gian ta chưa ý là tình yêu yêu đến tận cùng yêu nhân gian trường áp yêu đời mình chiều sâu yêu chúa là chiều cao để tình yêu luôn chữ thời người nằm giơ tay chữ đi là tình yêu yêu đến tận cùng yêu nhân gian chiều ngang yêu đời mình chiều sâu yêu chúa